hello thử không thử không thử dặn không nè thử dặn ấy <laughs> hết hồn luôn hả hết hồn luôn giữ thử không không à I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never you you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray tu cơm cây đòn cây đòn thì có cái gì có cái cây thốt nốt cây thốt nốt đôi á mọi người cây thốt nó ờ, chéo qua chéo lại nhưng mà do do à, do gì ta phía xa xa đó ôi view núi đỉnh chưa đó phía xa xa nó người ta đang phục hồi nhưng mà dường như nó cũng chết rồi mọi người đây cũng chết cây này nè em qua chân này đó hai cây đó là chết hết cây rồi được hổm dòng gió quá nó lật ngang luôn wow so beautiful chưa so beautiful chưa honey <laughs> có vòng đi 30 nay thì bên uh, ờ, xuống trúc hồi đầu tiếng ờ, tháng uh, này có nó có nước có mọi người nên nhìn uh, đã đã lắm nhìn đẹp lắm với lại đặt lồng hồ nó rút nó nó, nó rút rồi uh. trời ơi nhìn cảnh bao quanh nó đảo đẹp đường này là gập ghềnh gập ghềnh thế gì kìa mưa cầu vòng là thấy gì kìa à đủ chạy tới bển luôn ta mưa là lỏ luôn ôi mình đỏ <laughs> cái đường này quẹo phải à, ngã tư này quẹo phải là qua là vẫn là chạy dọc núi nha mọi người cái đường núi nó nó sẽ có cái đường xung quanh xung quanh để mình đi vòng vòng nhìn view núi trên đèn đỏ gió thổi hiu hiu cái hồ giải mất tiêu <laughs> trời ơi mưa mưa rồi nắng có cầu vòng luôn kìa đã chứ còn bên này úi rồi ôi đáng thui <laughs> video đều đều cho mọi người xem được sắp tới mình sẽ sắp xếp thời gian để mình ra video nhiều hơn cho mọi người xem nha ăn bạc phơ đầu <laughs> anh rám nắng lên da anh đen <laughs> ờ cát thế lên luôn lên luôn sợ gì lên luôn trời ơi đồng cô cỏ trái dữ vậy <laughs> Ủa, phía xa xa kia mưa rồi kìa mọi người nè tháng nước rút nên người ta hôm nước nó rút như nè <laughs> ờ, thường là nước rút nhiều là người, người ta sẽ trồng lúa trồng này kia dưới đây luôn dưới lòng hồ luôn mọi người giờ nước bắt đầu lên rồi người ta bắt đầu ờ, lên lại rồi không trồng được nữa đường xấu quá đó này người ta đánh bắt cá rồi ờ hình như hình như hình như hình như ở trong phía trong lòng hồ là là là nó còn cạn phía trong lòng hồ là nó nó nổi lên người ta trồng lúa trong đó kìa ui đẹp thế mà sao vô được ta hình như là có đường vào mình nhớ mày mãi là có đường vào xuống chứ về là chết rồi chết rồi wow một bầy trâu đang nằm phơi mình trên bãi cỏ nằm sắp lớp như nàng tiếng cá ha sư <laughs> ốc si là phải hửi nha <laughs> này nước ốc nhiều lắm á có mùa nước lên á nước lên trên này nè là ốc nhiều lắm hồi đó mình bắt mấy con bự bự không về ăn tưởng có dây ràng không cái dai á ốc tàn là ốc không cứu nội đâu không à <laughs> 2000 years later. Trời ơi trời ơi trời. Siết khỉ ông nội <laughs> ơi. ơi. ơi. Nó giống trong cái đoạn phim không lối thoát quá vậy. Ừ. <laughs> vòng một vòng một vòng với mẹ mãi đứng sau cái xe này thôi sao đặt ôi quá trời luôn cái gì trời alone. mua vé hả cho anh dạ không cho vô hả à. later chạy luôn thử đường này coi có qua được không ta cửa anh vào đừng để anh leo rào là chết mẹ đóng cửa rồi mà nè bây giờ mình dục cái xe mình qua đụng ta <laughs> trời lất cơi khu vực cấm miễn vào buồn về thôi mọi người đóng cửa rồi giờ mình về thôi mọi người ơi wow mọi người thấy núi à, bà đẹp không quá là đẹp tờ ơi tờ ơi dằn dữ vậy tờ ơi tờ ơi ôi ông nội ơi <laughs> sao mà vô cái đông đường sao mà lỗ tai mẹ dư dây em thôi chết rồi Hello. Hello. Hello không thử không thử dặn không nè thử dặn ấy <laughs> hết hồn luôn hả hết hồn luôn giữ thử không không à <laughs> hello thử không thử dặn không dặn đi không ra đâu thử <laughs> bye nha bye mê mọi người còn phái thôi mình chắc mình cũng kết thúc video tại đây á mọi người thì cái chuyến đi <laughs> cái chuyến đi bờ hồ của mình thì à, hoàn thành nhưng cái chuyến đi uh, xuất trúc của mình bị bất thành rồi mọi người tại cái chú đó chú bảo vệ đó không có cho mình vào không hiểu lý do là gì vì mô tô không cho vào hay là đang sửa chữa vấn đề gì đấy mà không cho người dân đi vào mình cũng không rõ nữa nhưng mà người ta không bán vé và người ta không cho vào à, mình chào tạm biệt tất cả mọi người nha để cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha à, nếu ai thấy hay thì uh, cho mình xin một like một xe nha mọi người một subscribe nữa nha à, thì uh, chào tạm biệt mọi người nha mình kết thúc video nha mọi người chào các bạn mọi người